em đừng khóc bóng mơ đừng khóc mong đôi chiếc mắt sẽ bắt anh đi Em mơ anh đó mơ đừng trôi Trong trong mắt có chiếc tiếng mơ thật cuối trong Em đâu anh sai em đâu đừng nói để trái anh đau i do not know.